Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Có một lúc nào đó trong cuộc đời mà bạn cảm thấy cực kỳ ghét cái sự trì hoãn của bản thân và muốn tìm mọi cách để mà tiêu diệt nó không? Thì như lời mình đã hứa trong những cái vlog trước video này Mình sẽ um, chia sẻ với mọi người một số cách mà bản thân đã áp dụng để mà hạn chế sự trì hoãn nha Trước khi đi tiếp với video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy thích, hãy cứ đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube có thể gửi đến bạn những cái thông báo cho những cái video mới nhất của mình nha. Mình cảm ơn trước. Tâm lý của chúng ta là như vậy nè. Đối với những việc mà chúng ta không thích làm thì chúng ta sẽ tìm mọi cách để mà kéo dài mà trì hoãn. Đợi đến một lúc nào đó không thể delay được nữa thì lúc đó chúng ta mới chấp nhận cái sự thật rằng chúng ta đã ở trong cái vũng bùn và kêu than mọi người biết một trong những cái cảm giác khiến mình nhớ mãi không thôi phải nói là không thể quên được bị ám ảnh ở lớp 12 á nó là cái gì mọi người biết không bây giờ mình ngồi nhớ lại á cũng tại cái chỗ mình làm vlog mình nè năm ấy có một cậu học sinh dành 6 7 tiếng đồng hồ để học cái dàn bài văn mẫu của Rừng Xà ai đã đặt tên cho dòng sông chiếc thuyền ngoài xa nhớ tới là ám ảnh rồi có thể mọi người sẽ có cái cách học văn khác mình hiệu quả hơn và cũng không đầy đọa bản thân như mình nhưng mà hồi đó mình bị ảnh hưởng bởi cái cách học văn á, là cứ học y nguyên cái dàn bài văn mẫu á, thì may ra ra thi mới có điểm môn mình thích nhất á, là môn văn môn mình sợ học bài nhất cũng chính là môn văn nên là mình cứ trì hoãn cái việc đó đợi đến khi á sát ngày thi văn rồi không còn cách nào khác nữa thì lúc đó mà mới chọn cái cách học là học sống chết cái kết quả là mỗi lần đụng tới môn văn á là mặt mình tái không còn một giọt máu luôn nhưng khi mà vào đại học á, thì mình đã thay đổi cái cách học của bản thân mình nghĩ như vậy nè sớm muộn cũng làm vậy thì tại sao không làm luôn và mình đã dán một tờ note trên bàn học của mình đó là cố lên ký mày không làm thì sẽ không bao giờ xong cả và cũng với cái suy nghĩ á là không làm thì sẽ không bao giờ xong cả mà có nhiều hôm đi học về đi làm về mọi người cũng hình dung được cái cảm giác của lúc đó mà nó rất là mệt luôn dê là chỉ muốn nằm dài một chỗ thôi và giá như có một cái phép màu nào đó giúp chúng ta tự động làm hết tất cả những cái công việc như là thay quần áo nè đánh răng rửa mặt nè nhưng không làm thì sẽ không bao giờ xong nghĩ tới điều đó thôi là cũng mệt tới đâu á cũng ráng lết cái tấm thân nặng nề đi làm nề nếp tất cả mọi công việc rồi mới đi ngủ Tiếp theo thì mình thường sẽ chia thành từng việc nhỏ mà làm. Mọi người thử tưởng tượng đi ha. Cho mọi người 10 trang văn bản và bắt dịch ngay tại cái thời điểm đó thì mọi người đâu có động lực để làm đâu. Đâu có muốn làm đâu. Nhưng cũng 10 trang văn bản ấy, ấy chia nhỏ ra cho mọi người. Mỗi ngày mọi người dịch một trang thôi thì chắc chắn mọi người sẽ làm trong niềm vui tâm lý học á, cũng có một cái kết luận tương tự đó là nếu mà muốn đối phương đồng ý với những cái yêu cầu lớn của ta á, thì trước hết á, hãy nhờ vả đối phương những cái việc nhỏ cái đã. Đại học mình cũng vậy. Ví dụ là deadline của tiểu luận là vào ngày 10 thì mình sẽ không đợi tới ngày 8, ngày 9 mới bắt tay vào làm mà mình sẽ làm từ những ngày đầu tiên, ngày 1, ngày 2. Mỗi ngày mình làm một chút thôi. Cỡ 20 phút thôi thì chắc chắn là trước ngày 10 mình cũng sẽ hoàn thành. Vì thứ nhất á, mỗi ngày chúng ta làm một chút nên chúng ta sẽ có dư nguồn năng lượng. Cái thứ hai á, đó là tâm trạng của chúng ta mỗi ngày sẽ mỗi khác. Nó sẽ kích thích sự sáng tạo, củng cố thêm cho bài tiểu luận. Đây cũng là cách mà mình soạn content để mà up videos. Thường á, thì mình sẽ không hoàn thành cái content trong vòng một ngày duy nhất mà mình sẽ rải ra trong tuần. Như vậy thì mình sẽ có thêm nhiều ý để mà lên, mà nói, mà chia sẻ với mọi người hơn mở rộng ra thì mình nhận ra bản thân bị một cái lỗi này nè khiến mình hay trì hoãn một cách vô thức đó là mình biết cách lên kế hoạch cho mọi thứ chứ nhưng kiểu mà mình bị ôm đùm quá nhiều việc cùng một lúc với mọi người kiểu một buổi sáng mình thường nói với mình như vậy nè bây giờ mình muốn tụng kinh và sau đó sẽ làm listening nhưng mình cũng muốn tập thể dục nữa cái bùm mọi người biết mình làm gì không mình đi chạy đi lướt facebook không phải là mình có ý định muốn trì hoãn ngay từ ban đầu mình chưa từng có cái suy nghĩ đó nhưng mà kiểu mà đưa vào đầu quá nhiều việc quá nhiều thứ phải hoàn thành ấy cái vô thức đâm ra không muốn làm nếu mà các bạn chung tình trạng như mình á thì đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc nha việc lên kế hoạch là chuyện tốt có thể lên kế hoạch cho cả buổi sáng chứ nhưng phải toàn tâm toàn ý hoàn thành việc thứ nhất rồi mới nghĩ đến việc thứ hai nha tiếp theo sẽ đến với bộ tip khác có phần khá là đặc biệt đối với mình. Đó là đếm 1, 2, 3 cho những cái việc nhỏ mà bản thân mình đã hoàn thành. Ví dụ như là muốn dọn dẹp lại bàn học đi. Nhưng mà kiểu nhìn vào thấy nó bừa bộn quá, không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn vào là thấy không có động lực muốn dọn dẹp rồi. Thì lúc này mình sẽ chia nhỏ ra từng công việc để mình làm. Ví dụ như là kéo ghế ra, khi mà kéo xong mình sẽ đếm số 1. Rồi dọn những cái bút còn nằm rải rác trên bàn cho vào hộp bút, dọn xong cho xong vào hộp bút đếm số 2 rồi cấm sạc cho laptop cấm xong điểm số 3 dọn những cái sách vở không liên quan tới môn học tiếp theo của mình á cho vào cặp đếm số 4 khi mà bạn đếm thành tuyến như vậy á, là coi như bạn đã đạt được một cái thành tựu nào đó cái sự tự hào trong bạn á, nó sẽ thôi thúc bạn làm nữa làm nữa cho đến khi bạn hoàn thành luôn thì thôi và sẽ thật là thiếu sót nếu mà không kể đến một cái tác nhân khủng khiếp của thời kỳ này ảnh hưởng đến sự trì hoãn có tác động đến sự trì hoãn đó là điện thoại mình hiểu cái cảm giác á mà cầm điện thoại lướt lướt lướt nó thoải mái và dễ chịu gấp ngàn lần so với việc bạn phải hoàn thành cái mục tiêu mà bạn đặt ra mình cũng không giỏi tới cái mức á mà làm một cái công việc gì đó từ đầu đến đuôi mà không nghịch lấy điện thoại dù chỉ một lần và tính từ cái thời điểm mình làm cái vlog này á mình cảm thấy mình vẫn chưa đủ nghiêm với bản thân tới cái mức mà có thể để điện thoại xa tầm tay khi mình làm việc nên là mình sẽ không nói những điều mà mình không làm được Tuy nhiên mình có một cái cách khác giúp mọi người đỡ lãng phí thời gian hơn. Đó là ví dụ đi ha, bạn đang chạy deadline. Thời gian sát lắm rồi, nhưng mà cái bức giác cứ cầm điện thoại lên nghịch thôi. Cái lúc đó có một cái ma lực nào đó khủng khiếp làm chúng ta không thể bỏ điện thoại chúng ta xuống được. Thì cứ cầm thôi. Nhưng mà những lúc như vậy các bạn hãy làm thêm một việc giúp mình đó, đó là nhìn đồng hồ bắt đầu từ lúc bạn cầm điện thoại nó như một lời nhắc nhở vô hình nhưng mà có sức nặng kinh khủng đối với mình vậy càng lướt điện thoại lâu á mình càng ý thức được sự trôi nhanh của thời gian và sẽ um, bỏ điện thoại xuống liền luôn nó thật sự có hiệu quả với mình và mình hy vọng sẽ giúp được các bạn nha ok đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay mong rằng các bạn sẽ thích chiếc clip này cũng như là nếu thích hãy share những chiếc clip này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha IC của mình là Kanchiki